À, xin chào các bạn, tôi là Công, chuyên gia máy thẩm mỹ Thì hôm nay tôi được về 15 Thành Nam chỗ à, chị Thảo à, Cana Beauty Sau buổi học à, về chuyển giao PRP và PRF thì tôi nhận được rất nhiều giá trị Thứ nhất là tôi hiểu sâu hơn về các thiết bị mà những gì mà tôi bán thì tôi chưa hiểu sâu, tôi chỉ biết bán thôi Thì hôm nay tôi sẽ đã hiểu sâu thêm về thiết bị của tôi và làm được rất nhiều thứ Đấy. Thứ hai là nhận được nhiều giá trị về các công nghệ mới và kiến thức ờ, về ờ, ờ, cách chốt sale cho các khách hàng ở spa này thứ hai là chốt sale về mỹ phẩm này và đặc biệt là được giao lưu với rất nhiều chị em ở trong team Bicot và trong đó thì các chị đã chia sẻ rất là nhiều thứ giá trị cho tôi để công việc kinh doanh của tôi có thể là tốt hơn một lần nữa tôi xin cảm ơn Thảo Đoàn và team Bicot đã có những có cái buổi chuyển giao công nghệ và buổi hội thảo như này à, rất là biết ơn